the hell phèn ê cái nói cho sim biết nha bây giờ á là sim để ý đi mấy người mà chơi pro trong free fire á là họ mặc đồ rất là đơn giản hiểu không chứ không có mặc đồ gọi là cầu kỳ như sim đâu cái quần còn bị rách đất nữa ủa đâu bị rách đâu kìa <laughs> ông nhìn kìa đây đây đây đây ta cái ờ, đó cái ta, ta cái túi cái bà này bà chê hoài vậy trời thôi thôi trời ơi thôi ông mà mặc đồ như vậy tôi không dám chơi free fire với ông đâu người ta khinh á trời ơi rồi ok được á đợi á bây giờ nè nhìn cái biến hình nè 3, 2, 1 Woo! Tặng tặng tặng tặng Trời đất ơi, gì đây? chỗ hôm nay còn bị đặt mặc đồ kiểu như hoàng tử ha Ngày, tất nha rồi, nhìn được không xem, nhìn được không? Ừ, Vậy bà còn dám chê tôi nữa không? Rồi, biết không đẹp rồi Ok, Ôi. thôi bây giờ vô bắn Free Fire nữa nào À, quên nữa và hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình Mình là HKGM đây Và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một clip Free Fire của tôi Và trước khi bắt đầu này thì anh em đừng quên để lại cho channel của mình một nút Like, share và bấm subscribe Còn bây giờ thì vào trận thế nào, let's go Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với gọi là trận uh, Free Fire các bạn à Ok, bây giờ Sim muốn nhảy đâu đây Chào oh, ờ. bác Ok bây giờ Ê khoan khoan khoan Chứ Ủa mà muối đâu vậy Khoan cái cái ông, ông kia cái ông kia là là, là người, người, người, dẫn kìa Kệ đó kệ đó trời suy nghĩ sao với trình độ sói ca của cay thì gánh hết trời Nhưng mà giờ ca mui đang đầu tiên vô đây vậy ca mui À không biết nữa tự nhiên lên máy bay gặp á Cay Tình cờ vậy luôn hả Tấn cày lại luôn á Trời ơi anh cày đâu ra skin màu trắng đẹp thế yeah, ơi, Thôi hôm sau các bạn ơi Trời tôi cũng chả biết tại sao mà Camui lại xuất hiện ở đây nữa Nhưng mà thôi hôm sau anh em à Bây giờ dù sao có Camui vô đây thì cũng mình cũng gọi là kiểu như là Thôi thì uh, chơi với ờ, thêm một bạn nữ nữa thì gánh với một bạn nữ thôi Dù mình uh, biết là nhiều khi mình cũng chơi không ai lại hai Camui nói cho mày là Camui hơi bị giỏi nhà đừng khinh thằng chị tôi ok Nhưng mà Camui là con gái cái à, gì? Con gái thì sao À, dám khinh thường con gái à Ok ta bui, nãy thì em cho cây đâm biết đi <laughs> Ok, để chị chết trước Cây à Gì kỳ vậy? Lúc hiện ta nhưng mà thôi sao bỏ qua cái chuyện đó đi Thôi ơi mui tính ra mui vô đây mui thấy bộ, bộ, bộ skin mới em được được không Đẹp nhưng mà cái cái ờ, gì ta cái kính là cánh đâu nhầm Gì Cánh đâu Cánh đâu Cánh đâu Ờ à, cái vô, đây vô đây làm gì có cánh mình rồi Đây là ao outback có cánh chứ Làm gì có cánh đâu lại lên lên lên cứu xem anh em ơi Cứu xem cứu xem Đó thấy chưa Sim vừa được thiên thần hộ mệnh cứu á Sim phải không Đó Đó thấy chưa không Mùi thấy em sói ca đi Mùi Đó em chơi là em phải biết gọi là quay ra Cái gì vậy Cái gì xem Cái này em còn không biết nữa mà sao là sao Ôi căng quá Trời ơi chạy đi xem cái hàng này nó cái hàng bồ của mình nó nhảy cái chỗ rồi là đông người quá bạn ơi mà sim như các bạn cũng biết uh, trình độ của sim mà sim không thể nào chơi những cái uh... cái rôn khinh sim à, có khinh đâu em có khinh đâu hết sợ em còn đúng một giọt máu thôi mọi người trời ơi cái này nguy hiểm quá vậy cả khinh mình cay chưa bao giờ khinh sim hết sim hiểu không cay sim chân cay mà ờ tất nhiên rồi ok rồi ok bây giờ mình y mình không biết là mình giờ clear xong khu này chưa ta nhưng mà mình nghĩ là khu này chắc là cũng khá là vắng rồi đó rồi ok bây giờ chúng ta lút đồ hết đi mọi người lút đồ hết đi làm lút hết đồ là lút dạ. hết đồ Ê mà bây giờ mình mới để ý nha mọi người Mình đang mặc một cái bộ skin nó rất là lãng tử luôn các bạn Mình đang mặc cái ờ, skin ờ, nó kiểu như là rất là đào hoa à, Nó rất là okay, đẹp trai Nói chung là, ờ, anh đẹp trai cho em bình mẫu đi anh đẹp trai Em sắp chết à, Trai không có máu gì mà Anh đẹp trai Em không muốn máu anh đẹp trai ơi Cái Trời ơi. Nhưng mà anh đâu có máu đâu Trời ơi à, không cây kiếm được rồi nè cây kiếm được rồi nè ok cây kiếm được rồi nè nhưng mà chị cảm ơn em sẽ cho mình món này cho sim yeah sao mình cũng hiểu mà cuộc sống này thì mình cũng quen rồi đúng rồi chị mình là chị mà đúng không chị mình là chị mà mình phải gọi là không em gì gì mà không, không em làm chị thì làm chị nhưng mà chị cũng là con gái mà Môi cũng chị Là, là con, con gái, gái thôi Thôi bỏ qua à, đi mọi người ơi Mình đang gọi là đeo một cái ba lô nó rất là cũ chú luôn á mọi người Thề luôn á Nãy mình vô trận mình không có để Ủa tiếng súng đâu vậy Ủa, có súng có súng súng súng đâu à? vậy trời Oh my god, oh my god, ôi oh Gì đấy, gì đấy, gì đấy, gì đấy Ok, em lê rồi Hết sọn rồi Thêm cái coi Trời ơi, ông ơi là ông Oh my god, chưa mặc cả hai một thằng nữa rồi tay tay to ok sao mà quá là dễ quá là dễ luôn trời đất ơi các bạn biết tại sao dễ không mày thì mình đang chơi máy mà gì anh trai ờ à, đang chơi máy thiệt mà Ủa? đang chơi máy dạ. á ở ờ, thiệt hả Ủa là sao đâu có đâu lúc nãy là người thật mà người thật mới bánh mình chết đó ba ờ lại là người thật dạ ai biết đâu kìa máu rồi xem ok đáng lẽ là Đúng mình không? sẽ gọi là định chơi ờ, ganh nữa các bạn nhưng mà tại vì là trình độ của simi vẫn còn gọi là gọi là non nớt quá nên là mình phải chơi đấu thường anh em hiểu không trời với tôi ừ. trình tôi là vô bắn ganh là tấp bọt khoai trời thôi ông ơi thôi ông à, ơi ông ơi em đi thôi thôi thôi thôi thôi thôi ê cam ơi có chiếc xe nè hay là ba chị em mình đi phiêu du đi thôi bọn bay lại để tao một mình gì tao quen rồi không lên lên lên xe đi thừa rồi mua xe cái sao chú hề vậy lên đi ờ cái có skin chú hề mà cái sự cái sự kim chú hề này cai nhận cái hôm bữa ờ, sự kiện ba bốn tư á à, đâu quá ở dưới dưới rồi dưới rồi dưới rồi dưới rồi dưới rồi dưới rồi dưới rồi dưới rồi dưới đồi cai nghe tiếng súng dưới rồi thôi tôi nè tôi là đánh mọi người đây mọi người quên quên quên quên quên quên quên này lên Mưa ơi, lên lên Cái xe của Kai rất là chủ hề <laughs> Xe của mình Ồ, oh, Camui đang cầm cái khẩu uh, ờ, shotgun mới nè các bạn Trời lên Shotgun 1040 Long Tộc Lên cấp 7 rồi nha anh em Trời, lên lên cấp 7 rồi đồng À xe này là xe ba người đúng không? À, xe ba người vậy Khẩu thân bạn kia Chứ xe, kìa. xe này bốn người đây em đã gũ người bạn đó lên rồi Nhưng mà rất là tiếc này xe ba người anh em à Mà thôi không sao, chạy đi Tội nghiệp bạn ấy quá Bây giờ em sẽ đi kiếm người em tông chị à Chắc Thôi, ba cái này không được ai ba ờ, Tại sao Tôi dừng lại lút máu anh trai Dừng lại lút máu anh trai Trai anh trai lút máu lút máu Lút máu lút máu vô vô vô lút Nhà này chắc cũng còn nhiều nè Ba lô Đừng có lấy máu của nhau nha anh trai Ok luôn rồi Hồi nãy giờ mình đang cầm Vector rồi. Mình đang kiếm cái cây shotgun giống Camui các bạn à Mà không thấy Trời ơi đâu xa à, mà cái, 50 mới có à, mà cái khẩu cái khẩu shotgun đó là khẩu gì tên gì em quên rồi Camui m 1014 Long Tộc M1014 rồi ok được rồi Giờ tôi sẽ đi kiếm cái khẩu súng đó nha các bạn Hôm bữa trong sự kiện của Free Fire thì nó có mới update thêm một cái uh, gì ta Nó thêm một cái đó chính là có thể quay được cái uh, khẩu súng skin Ska cá mập đó mọi người Trời ơi khẩu đó hồi xưa mình hơi bị thích luôn á Nhưng mà có một đợt mình không có quan tâm sự kiện đó nên là mình Ôi ơi ờ! Gì đấy nữa là bạn em chị. Ở dưới rồi dưới rồi Đâu vậy nó chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi à mùi bắn mà Ủa, ủa, có mùi bắn mà Ủa mùi bắn mà Ủa em Mùi cũng chỉ là con gái Bà Bất Chi rất là nhiều vì ờ, là đã bắn súng Tội nghiệp ca mùi các bạn à, tội nghiệp ca mùi Giúp đồng đội Em không nhìn đi Em không thấy hướng của ca mùi Giúp đồng đội kể cả không nhìn thấy hướng của chị thì em cũng nhìn thấy kêu là do Camui giết chứ à xem à Ôi, ôi, quay quay từ từ tôi nghe tiếng súng ấy đâu đó tôi bắn tôi bắn tôi bắn ông nội đậu xanh sim à cái biết á là sim á dù sao cũng sim cũng thấy được sự đẹp trai thanh lịch của cai nhưng mà sim cũng đừng có làm như vậy không mua sim rất là buồn bớt bớt bớt mồm đi gì ai bây giờ chỉ còn ừ. có ờ, bốn người thôi nha là sao kìa chị nhìn lên bảng kìa còn 8 người mà 8 người trong đó là đã có bốn người bọn mình rồi ờ ha bây giờ Ôi rồi top một chắc tay rồi rồi top một chắc tay các bạn ơi bây giờ trận đấu của chúng ta chỉ còn bốn người thôi mình nghĩ là sẽ là một team À không, mình nghĩ sẽ là hai team đó anh em à. Tôi sẽ nghĩ nó sẽ là hai team á. Bây giờ là mình sẽ chắc là mình sẽ đi lên đây luôn đi. Ê bây giờ mình mới biết cái định nghĩa trong Free Fire là mình có thể đi ngược luôn á nha. Là sao? Nè, thường là tất nhiên là chị sẽ phải gọi là kiểu như là từ bên dưới. Ủa, Trinh ơi Chạy lên đây Jim ơi À hơi dưới đầu tí hai thằng hai thằng máy thường là người ta phải từ đây nhảy xuống mà giờ mình nhảy lên Camui đi đâu vậy Camui đi xuống để bắn đi ờ à, quên quên quên dưới này nè quên quên nó là bên phải à bên phải nha ôi siêu ông em tôi giỏi quá ok ok nó trên đồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi đi xuống đi xuống đi xuống này đó đó trên đó đó ok hay quá hai, người nữa thôi hai oh người nữa thôi hai người nữa ok ôi cái ờ, trời cái thằng bồ nó nó mặc cái áo làm tôi giật mình đó mấy má <laughs> bồ mình nó đang mặc cái bộ gọi là cái bộ gọi là ẩn thân chi thật anh em à ờ ca mũ không thể hiểu cái ẩn thân này cho lắm ẩn thân kiểu gì mà ai cũng thấy luôn lắm mà ờ ẩn ờ, thân ai cũng thấy thiệt với ai còn uh, hai người nữa thôi các bạn ơi hai người nữa thôi cố gắng lên nào cố gắng lên nào cho camui thử khẩu súng đi mọi người tôi muốn thử súng nãy chưa chứ thử súng luôn á mui trời đất ơi ôi trên đầu này xác chết quá trời luôn rồi các bạn trên đầu này xác ừ, chết nhiều sao không camui chết đấy camui chết ghê, đấy ghê ghê tôi nghĩ là nãy giờ ở đây cũng giao tranh nhiều lắm luôn rồi nè nhưng mà bây giờ là còn à tôi thấy mọi người rồi đừng bắn cho mui thử súng đi đừng à, mui mua được rồi gọi ok mua thử súng đi mui ôi người nha người nha biết là bơm keo rồi ôi ôi xe kìa có giờ bị đụng có giờ bị đụng đâu vậy có giờ đụng à đụng đụng ai vậy em đụng ai vậy cưng ấy da cho nó nổ cho nó nổ cho nó nổ xe đấy rồi ok còn một người nữa một người nữa một người ở dưới ở dưới ở dưới ở dưới vậy từ từ bình tĩnh bình tĩnh đây hào máu đây hào máu mày mày đâu mày bắt à, lại á đủ trời giết siêu à. yeah headshot headshot ghê wow đẹp trai quá thiên thần ấy đẹp trai quá anh ơi pha cuối headshot luôn đó nha yeah ghê không đồ đồ đồ đồ môi được sim được, đẹp trai, đẹp trai Đúng là thật của đẹp trai Trời ơi, bảy kiều, trời ơi các bạn ơi, trời ơi Đấy, ok, mấy bạn có thể thấy rằng là hôm nay mình đã bị Simi xúc phạm thế như thế nào Vì thế là mình đã quyết định là cosplay gọi là một à, anh chàng thiên thần rất là đẹp trai, thanh lịch các bạn à Đó, và kết quả của chúng ta là top một trận đấu Bởi vậy là Sim sau này đừng có nhìn dễ bên ngoài mà đánh giá người khác nha Sim À, ok tất cả mọi người Thì mình cũng chả biết tại sao trận đấu ngày hôm nay mình lại gặp Camui nữa Nhưng mà hôm sau dù sao cũng cảm ơn Camui đã xuất hiện trong video này Và Đấy.